tội nhung ta đã đi quay về chỉ cũ chỉ sai lỗi Aku Aku ingin she could That she shine, naku ini ku ana shikisha markaa